cháy quá hình đây rồi cà phê leo quá sợ ok keo gạch keo gạch keo gạch keo Ok, chào mừng mọi người đến với stream của Saki nha Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi game uh, à, Hồi lực Kill Mình không biết đọc là thế nào nữa Nhưng mà cứ đọc là Hồi lực Kill đi Ok <laughs> Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào game thôi mọi người ạ à. Quy tắc bật Dạ Ok theo cái này không nhờ bà đi ok hello um, toàn nha chào mừng đến với stream Ủa khoan, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ Top Achiever Achievement hình như nó là có cái này là cái thành ờ, tựu đúng không lần đầu chiến thắng à. và tiêu diệt uh, Fubujila tiêu diệt boss của tầng 1 tầng 2 tầng 3 và cả tầng 2 chế độ khó tầng các tầng chế độ khó và tiêu diệt tầng trong một thời gian trong chế độ thời gian và mở khóa tất cả các nhân vật mở khóa các um, nhân vật đặc biệt à, đây là cái thành tựu uh, Boeing Putin Ball of Relax Ribbon dùng ai có 5.000 con và Complex Stay bên dưới một triệu con clear bất kỳ một cái vòng nào này với cái việc là dùng một cái sake sake chị ơi nhận được uh, ờ, 100 level 100 trong game uhm... bet buba comlet ok ok ok đi fest silver yagu quá nhiều hành tụ luôn rồi hành tụ hoài không hết luôn mọi người quá trời luôn á những hành tụ chính thôi còn chưa tới hành tụ thành tụ phụ ấy nè u là trời à, chúng ta đến shop coi shop này có gì chúng ta có 1260 coin ở đây nè và chúng ta có thể ờ, cơ trà cha ở đây của bên Rosetto làm á đúng rồi như là vậy không biết nữa nhưng mà cái cái đây là dùng các thầy dùng các cái ờ, các nhân vật của bên Hololive um, nhận một nhân vật ngẫu nhiên với um, cải thiện được máu sức tấn công và tốc độ yeah. Dạ. Ủa cái này mua nó chỉ có một ngàn thôi nè được đây là cái bộ bên en của căn mà không không đổ quá được ha đỡ được ok thì mình mua cái này đi bill ya kakoteo unlock kakoteo lốc yeah hết tiền rồi hết tiền rồi bye bye shop bill upgrade là gì à? mua nâng cấp hả à? Wow Mình hãy nâng cấp sát thương nhé yeah. Nâng cấp cho tất cả sát thương trong 6% cho mỗi level nhé yeah. Nhưng mà là 300 lợn Mua máu đi Mua máu đi Không có tiền mua cái kia đâu Ở ờ, nó không đổi được hả Máu máu máu máu mua máu để cải thiện um, tốc máu máu các cái mắt tóc B của 4 40% cho mỗi level mình yeah. Rồi ra thôi shop ơi hết rồi Amuri là gì giáp hả Spider Cooking Cái này nó Cái này nó có Cái này giới hiệu mà đâu có phải là mua đâu ừ. loa thì nó không lại chọn nó không có hẹn lên Hello Vân nha, em đã quay lại sau khi bị con ly tra tấn hết đêm Thầy an in vô mori Với <laughs> cái chai tấn hết đêm Amelia Watson Amelia Watson, yeah Gagura Rinomi Inanitia Takanashi Kiara Mori Kalilab hmm. Kalubi À, ờ, ok, ok À, dĩ nhiên là Ura, chúng ta chọn Ura thôi Máu 65 Ừ? như nhau à, máu 65 tắt tắt tắt là 1.10 1.10 140 8 phần trăm bên đây cũng vậy luôn à ấy ngu ra máu hấp cái gì vậy máu trâu bò nhất tôi nói là như là um, muri muri là máu trâu bò nhất nè ừ. còn máu yếu máu máu giấy nhất là Gura Rura cái tốc độ cái tấn công nó là 1.10 à, ờ. nhưng mà cái đó tốc độ tấn công đúng không ta thì không biết là tốc độ nào công nhanh hơn là như là cái cái tốc độ mà nó càng càng ấy càng ít là như càng nhanh hay sao ấy hay sao không biết được cái tốc độ uh, di chuyển 160 1.4 1.5 1.4 1.3 như vậy là tốc độ của Icon là cao nhất tấn công hình như chỉ số tấn công mới là cao nhất phải phải kể đến Amelia như tấn công chậm hay sao nha nhanh nhỉ 1.30 là nhanh hay chậm Amelia sử dụng súng piston bắn 3 viên à dạ phía trước còn uh, Gura sử dụng cái cái này gọi là cái gì quên mất tiêu rồi à cái cái cái cái ba cái đinh ba kinh đinh ba đinh ba đinh ba và Linomi sử dụng xúc tu ha Takanashi sử dụng cái gì đây quái cái gì vậy tay Phoenix suốt à kiếm kiếm hoàng kiếm vương hoàng và Mori sử dụng lưỡi lưỡi hái lưỡi hái có cánh hả screen không phải là cánh ừ. còn à, Hako sử dụng cái xúc sắc vậy đem thì 10 phần trăm nè 10 phần trăm nè thì tất cả đều 10 phần trăm hầu như là phần trăm hết chỉ có Gura và Ninomi là Ninomi là sử dụng là là phần trăm hết cái rít đem nó hấp Hello Kusi nha, chào mừng đến với stream Ok, si, ok Kusi Ok, chúng ta chọn Gura thôi Mặc dù là Gura máu hơi giấy nhưng mà ok cũng được cũng được Máu hơi giấy và cả cái cái trí mạng cũng hấp nữa nhưng mà nó sẽ chọn Gura Tiêu diệt tất cả boss Tiêu diệt boss cuối hả? À, trong cái vòng này và elite mod là sống sót uhm. chúng ta sẽ chọn dòng tiêu diệt boss đi go Ờ, phải di chuyển mà lúc này Holy shit Holy shit cái game Tè quá, nhân vật nhìn của tè quá Sukiu, Sukiu, Sukiu Ây, trời ơi, cái quái gì vậy? Bắn đi Ừ Ok, chúng ta sẽ chọn uh, Thì máu của Gura hơi giấy Cho nên là chúng ta sẽ chọn máu uh, à, Tăng máu cho Gura tí để cho Gura cho bò hơn à, Nó bên kia có đồ kìa Gura ơi Qua đây, qua đây Ê, ý vậy trời, trời chóa của tôi Đông vậy À đi rồi mày phải chết đó con à, à, à, à, à. À, à, à. À, ê, nè nè nè nè nè nè nè nè nè. nó, nó. Ê, à, đau. Không còn đường nào khác. Ừ. Này. Này. Này. Ông thế. Ôi trời. À. Yay. Ôi, ôi, ôi, xương sống và cả rồng. Xương, đầu lâu xương chéo và rồng. Ui. Mấy con thì kia cái tình này. Đấy. Rồng này. Rồng. Ủa, châu bò vậy? Á? Trời Cái con đầu lâu xương chéo là châu bò quá vậy? Không được. Ui my god, cái gì vậy? Cái gì vậy? À hai bên, no Không No bé, không bé không muốn bị hiếp Đây ok ok ra Điểm điểm điểm Khó điểm quá Đấy, nó đâu, mấy con đầu lô sẽ chế nó khó điểm quá Chúng ta nên giết mấy con rồng thôi Ừ, giết rồng, giết rồng, giết rồng, giết rồng Ờ, tăng sức mạnh của à, mỗi 10 giây thì chúng ta sẽ cải thiện um, năm 15% đem thì 15% á và cứ phần trăm cho mỗi 6 giây 6 giây cuối á. Ồ, oh, ok ok. Cải hiện đem hơn 20%. trăm. Ở ờ, mà mình cải hiện đem để mà mình cải giết cái con quỷ ờ, cái con quỷ ờ, đầu lâu xương chéo đó. Không được đâu. Yeah. Dạ. Rồi ờ, không có đủ đem đi giết con đầu lâu xương chéo luôn Không đủ đem đi giết con đầu lâu xương chéo luôn À đi rồi Ây da Tuấn nè à. không à, Phải nè Đầu lâu xương chéo của chúng tôi à, Không được đâu cái này không ăn được ừ. Ok ok chúng ta sẽ đi chéo xuống ao không được không ổn dạ cái gì bu bé vậy ê no đừng có bu bé nữa bé đông quá vậy. Long quá dạ, đừng có xin chữ ký bé nữa. À. Dạ. À. Uhm. Ok. Từ mọi người để, để thở cái đã. Hello Tiêu Vũ nha. Đối với em là không lập được một ngày là không cực hình với em rồi trời nữa là đập đá mới sáng sớm đập đá là không được đâu nha nó không cho em đập hết đêm là cực hình rồi Hello bà Tám nha Và cờ nháy Vampire Survival Game đó chưa chơi lần nào luôn ấy à, Hello Ngọc Ly Chào mừng đến với stream nha Âm binh tới rồi bạn bè <laughs> Cái gì vậy Bạn bè mà lại nói, nói nhau vậy sẽ được test extra forming push um, ừ, tăng cái tăng cái này là tăng cái sắc bén của cái uh, của cái cái cái đinh ba đúng không còn cái dưới này là tăng đem tăng máu cái này tăng sắc tăng cái chí mạng uhm, mình nên tăng tăng thêm cái crit đem cộng năm phần trăm này nè bit up head best thì mình tăng thêm cái đem để giết mấy con đầu lâu xương chéo một con quỷ vậy oh holy shit đã vậy ui da đã vậy trời ơi đã quá vậy ô ô ô ô ô ô đã quá ờ mấy con ma này giết không thấm không đánh nó không thấm đem luôn đúng rồi Thằng Ninh nó long quá vậy Cứu bé Cứu Cứu Đông quá Ờ Cứu bé Cứu Cứu Ây không hâm Trời gây Gây hai bấm hai lần luôn mà không hắn Được rồi được rồi Ai Cứu bé Cứu à. Nè Nè Không được không phải kiên trì khúc cuối được Ơi đầu lâu này đi, Mấy con gần con đầu lâu cho bổ vậy Mấy con rồng đâu hết rồi Bé cần rồng để có kiếm kiếm điểm kiếm điểm kinh nghiệm ơi Bé cần điểm Mấy con này sao có điểm được trời ơi khó đã khó có điểm quá ha à. Ô mày Trời ơi gặp boss hả Bé win boss đâu có được đâu Đừng Ôi đừng cái vụ cái bé nữa Này Này đuổi eo chúng tôi này Rồi cái gì nữa vậy Không Ôi Long quá vậy Long quá vậy Thôi thôi thôi thôi Thôi đau quá ủa mình gây đem bao nhiêu nhỉ coi lại coi ủa 19 hả 22 Ô, trời đông quá nha Thôi, đừng Không được, chị làm sao có điểm Ô, Ô không dừng lại được Không dừng lại được à, không ăn được điểm no nhưng mà nó cũng không bắt bé được đâu làm sao bắt bé được ừ. cố lên ra, chúng ta còn phải chết đây được đừng không phải chết đây được đâu ê ê ê ê con mèo ui mèo đen nữa không này có mấy con mèo không vậy sao giống cái này có phải mèo không vậy mèo nhìn như ma vậy mèo ma hả ô ô mồm mồm mày mày mồm mồm điểm điểm điểm điểm à bé rồng xuất hiện rồi ê ê tân hẹp à, đừng có heo đuổi bé nữa ô cái lốc xoáy nó chỉ giảm được có mấy máu à nhưng mà không có tiêu diệt được hết tụi nó không có đứng lại được ừ. ô là trời ô là trời bé sắp hết máu rồi bé sẽ bay đây đây sao tôi không muốn đai đâu nè con rồng à con rồng này không chết lồng lỗ à <laughs> con rồng này con rồng nè rồng mày chết đi ơ không chết ơi nó <laughs> oh no ơi game hơi giống huấn luyện củ chồng nha à, yeah. Dạ. Trời ơi. Retry chúng ta được 20 địa 20 con. Dạ. Ok. À, mình có thể chọn những cái là không nhờ. Um, setting kill thôi tiếp tục đi cái lựa chọn sau Tại vì Gura hơi bị yếu về máu và chí mạng. Ừ. Chúng ta phải kiếm nhật điện nhiều điểm trước khi mà chúng ta đến cái bị mấy con quỷ kia săn đuổi. Attack có 10% tạo ra một cái biomass, à, một cái miệng để mà gây sát thương hả? À ok bé cần điều đấy bé cần cái miệng gây sát thương đấy ừ. bộ đầu lâu xương chéo xuất hiện rồi nè Oh, oh, oh. Một đầu lâu sư chéo xuất hiện rồi này y Có quá nhiều điểm kinh nghiệm ở đây y Bé cần điểm kinh nghiệm này Để cho bé điểm kinh nghiệm đi Bé sẽ cải thiện tất cả à, sắc, sắc hương của bé Cứ mỗi 10 giây đồ ăn sẽ rớt xuống à, ồ và cải thiện cái tiêu diệt mục tiêu à Oh my god, Uber ship. Nào. Sẽ có cái gì? Ơ nừng. Dạ. Thành công. Đồ ăn, đồ ăn. À. Bé cần đồ ăn để sống. Mặc dù cái đây là hamburger và bé là cái mập bé không có ăn hamburger nhưng mà bé vẫn thích giá. Yeah. bé bây giờ bé là cá mập bé không phải lên bờ nhưng mà bé vẫn lên bờ và bé đi thì đúng rồi ấy. <laughs> nào no đừng bé sợ công nhân hẹp ấy nào cần có như vậy chứ Thôi được rồi, đừng có như vậy chứ Đừng có như vậy chứ Ui trời Ui là trời đem đem <clears throat> Damn it Damn it ha Ôi một con rồng chúa uhm. Ôi ừ, có tiền kìa, tiền kìa, bé muốn lấy tiền nhưng mà không lấy được Đông quá Cứ 10 giây chúng ta sẽ có một cái Power of Atlantis xuất hiện ừ. Đấy ừ. Nên như vậy Luôn lách đến giọng nào À, à, à, à, à, à. Ôi. Nó lại hợp lý ha. Chết đi lũ con rợ. Chết đi lũ con rợ. Ôi, bé lòng quá, lòng quá. À. À, bé còn đi lên đây rồi bé lấy điểm giá dạ. yeah. dạ bé lấy điểm ở đây Đây nè rồng ơi Bé chỉ đi săn nó rồng thôi Còn lại để cho cái, cái dòng xoáy khá lên tích đỡ lo hết ừ. Cho các người hãy sức mạnh của Atlantis ừ. Khi mà đối đầu với Gura tôi sẽ phải chết Chết Chết đi cho các ngươi thấy sức mạnh quá mập với hàm răng sắc bén ra ta sẽ cắt nát các ngươi là các người đừng có bấm heo ra như thế chứ ê nào cái gì vậy không có được đâu đừng làm như thế với bé à, à. không được đâu ừ. bé sẽ chiến đấu nào nào ừ. Ôi điểm rất là hợp ngon cái chiến đấu ừ. Ôi đồ ăn nè Bé muốn đồ ăn Ô cái gì vậy Bé ấy nha Không được đâu không thể đồ ăn được Ôi ba bốn đêm mà nó không chết Nó không chết thì bé chết nha đầy rồi điểm thơm ngon của bé cho bé hamburger đi vai thôi không chơi mình quá mày quá mày quá cho bé cái hamburger bên kia đi ừ bé lấy hamburger bé vòng qua ai nào thôi con gà đừng có heo đuổi bé nữa ừ. Ui mấy này đông hết đừng mà đừng. Đấy, ôm mấy gà dễ đem dễ đánh nè Tập mấy con gà đi Anh thấy tập gà kiếm điểm hmm. Đó, gà phải chết thôi con ạ à. Gà với chúng tôi này Bé cần gồng lại lấy điểm ừ. Hãy cho bé điểm nó đi Không đừng như thế chứ ai à, đây rồi điểm chúng ta nên tắt sắc bén hả hay là spider cooking spider cooking này nó sẽ tạo ra một cái vùng không gian um, rồi và gây đêm tức gây đêm làm chậm cho tất cả các uh, các đối tượng ở trong cái vùng không gian đấy dạ yeah. ai đứa này nó như chó với mèo quá nhờ Hello Quang nha, chào mừng đến với stream nha Like anh like sớm thế Ừ, tại cái tuần này như anh like sớm mà Chỉ có hôm qua là like buổi tối thôi Nhưng mà buổi tối hôm qua nhưng không thấy dây lanh nha Sao cụ Saki gọi gọi lại gọi gọi Saki là bé <laughs> Em sắp ăn sáng rồi anh Saki Tại vì anh nhập vai vào Gura mà à. ba nhé đẹp đá tiếp đây <laughs> bởi chúng ta sẽ chọn cái dòng uh, ờ, Binder kinh này chúng ta tạo một vùng không gian làm chậm uhm. ấy nó làm chậm hay mình bị chậm hay không vậy tốc độ của bé nó không được nhanh mà bé là cái mập lên bờ làm sao mà bé nó nhanh được ừ. cái con gà đó con gà này ui quá nhiều gà ở đây ý đồng nè ông mà đồng nãy cho bò hơn đồng nãy rồi bé làm sao có thể giết được cái con rồng này nó no. ấy rất đồ rất đồ rất đồ rất đồ rất rất rất rất rất rất rất chết đi mấy con mèo ai máu bé cần hồi máu con rồng này bây giờ cho bò quá con rồng này cho bò quá không được đâu Thì rồi có điểm rồi ô người giận mày cái mập hả tưởng Gaura dễ chết lắm hả không có đâu nha không có đâu chúng ta sẽ tăng tốc độ tấn công hả ấy tốc độ di chuyển đúng không không cái này đâu có tắt mà đâu không phải đâu tốc độ tấn công đúng không cải thiện tốc độ di chuyển thêm 30 phần trăm vô hàm răng cái mập level 2 upper ship level 2 và rotate chúng ta sẽ tạo uh, quăng một cái rotate cho mục tiêu và khiến chúng bị pin bắt to player uhm. Uhm. tăng tốc độ di chuyển đây chúng ta không tăng tốc độ di chuyển là nó vẫn chăng nó vẫn di chậm như vậy <coughs> no mới tính được giá này chết đi nè Ôi đầu lâu xương treo có vũ khí Ôi mạnh vậy Cái trâu bò quá vậy Ôi cái cái cái cái cái cái hàm răng cái mập nó giúp cho mình có thêm điểm mà mình không cần phải tấn công và cả cái sức mạnh atlantis nữa giá yeah. tuyệt vời rồng mang khiên nữa trời không được tôi không phải chấp nhận cái con rìa con rồng ăn kiêng nữa đừng đừng kẹt thôi ừ, đây rồi ha mau mau mau mau mau mau ừ. đây bây giờ bé sẽ bán công châu bò và cú bé hết mèo đen mèo mặt đen mèo mặt trắng ô mày đó nè chết đi đủ âm binh các ngươi làm sao mà đủ âm binh các ngươi làm sao mà có thể chạm vào thân thể của ta được đừng cái gì đi cái xấu à đã xấu còn mặc đồ nữa đừng có mặc đồ nữa thanh máu của bé đâu rồi à bé phun máu rồi bé không còn thanh máu nữa con này cho bò quá vậy cho bò quá vậy ừ. bé không bé không mất máu là bé không cần ăn hamburger nữa oh my god lầu lầu xương chéo này đầu lâu xương chéo này cái quỷ gì đây vậy không được rồi bé cần phải hát ra khỏi đây không đừng có bao vây bé như thế chứ no phải chấp nhận mất máu để hát ra khỏi đây bọn này quá ghê gớm rồi à, bé hamburger nên bé sẽ không sao hết bé sẽ sống dài. Tôi không dễ dàng chết gì được đâu Không mà phải chết đi ừ, Các ngươi mà đến gần ta Các ngươi sẽ bị cái aura của ta khôi phục Và tiêu diệt Làm sao mà các ngươi cây dạy vào ta được đúng không Không thể nào được Sức mạnh của ta là bất tử mà Quá đông thế Đông như quân nguyên ấy Hôm nay anh chơi uh, ờ, Holokulukill <laughs> Ê, chuẩn bị đập đá với Gura vui thật Em vô like của Saki đâu có hả? Có mà, tối qua có like đó Tối qua có like mà Tối qua có like mà Em sắp ăn sáng lên Saki ơi, ok em Gà rán tập bản năng bật bản năng hăng giả đi hello katori nha chào mừng đến với stream nha hội gia ngu bà à, không gây không gây qua nha mọi người đừng có ăn gây qua nha trời không được gây qua đâu đó chúng ta sẽ cải thiện cái uh, bit up friend cái cái cái cái dòng xoáy đúng không cái phạm vi sát cây sát hương nó no, đừng có giết bé nữa đừng có giết bé nữa đừng theo đuổi bé nữa nguy nó con cá sấu thì cho bò quá vậy thôi đừng có giết heo bé Giết hai bé là chết đó tam binh của hồn này Tam binh của hồn này Đó, đi heo bé chỉ có bị mất máu từ từ rồi chết thôi Không làm sao mà cây sống sót được, mấy con này cho bò quá vậy Trời nó ăn, nó ăn bao nhiêu cái lượng lên ba của bé rồi mà mình nó không chết Còn ma bé phải giết con ma này bé phải làm được không bé không làm được rồi nó quá đông các ngươi dừng lại đi các ngươi không biết là các ngươi đang đối đầu với ai đâu các ngươi không biết là các ngươi đang đối đầu với ai đâu các ngươi dừng lại đi hãy dừng lại để được sự nhận sự quan hồng của ta còn quá giật hấp kém này Người đang đối đầu với Gura có biến cả Người đang đối đầu với cái mập đó các ngươi có biết không ạ à? Dừng lại đi Hãy dừng lại và chết đi Tại sao lại heo đuổi ra như vậy chứ Nó chỉ là một con cá mập nhỏ bé không à Thôi nào Không quá giỡn mặt mà vậy nó cầm heo cái khiên nữa Các ngươi làm gì, các ngươi cầm heo khiên làm cái gì Đừng trời ơi Bé muốn sống <laughs> ha cho bé đi Đông quá dạ Chỗ nào mà chui ra Đông quá à Đã trâu bò còn cầm khiên nữa sao bé chịu nổi Bé ra khỏi đây Trời ơi Bé đã thấy được ánh sáng mặt trời Các người phải chết chết đi không chết à chết đi ừ. chết đi dạ bé có điểm bé có điểm bé có điểm bé đã có điểm ủa cái gì vậy cái con gà này nó no. cái người phải là bê ăn của bé chứ bé không phải là bê ăn của các ngươi được tận cái gì vậy không trời ơi cái gì vậy đầu lâu xuyên chế boss à. bé không chạy nữa sẽ chiến đấu bé quát được con bé sẽ chiến đấu bé phải giết boss boss ấy da không được con cá sấu nó sau lưng à. cái con mèo này trâu bò quá vậy à. chết đi boss no no no ra khỏi đây ra khỏi đây ra khỏi đây chết đi nguyên cái đồ dưới đây nè ôi khó kiếm điểm quá từ từ đừng có đi đừng đi theo sát bé như vậy chứ đi theo sát bé là cũng chỉ chết thôi đó chưa thấy chưa các ngươi thấy hậu quả của các ngươi chưa đừng có đi theo bé như vậy các người đông quá à giãn cách xã hội đi covid 19 đó giãn cách xã hội đi các ngươi bu đông như vậy các ngươi sẽ bị lây nhiễm đó Ôi thấy chưa các người bị lây nhiễm mà đó, các người mất máu từ từ đó mấy hả? Các quỷ gì đó vậy? Trời ơi! Cái con quái gì vậy? Cái gì bắn ra ve vậy? Trời ơi mấy người... Tôi coi chuyện nói sự tra tấn. Con boss này... Uhm... Nó là một con mèo đúng không? Không, một con mèo làm gì có cái đuôi như vậy. Nó không phải là con mèo rồi, nó là một con sóc. Sóc mèo à con mèo nó biến mất rồi nhưng mà con thứ khủng khiếp như vậy bắn laser ôi mày ghét một con sóc mèo bắn laser dạng cách xã hội đi mấy đứa đừng có buông như vậy chứ con con quỷ này nó không nó cho bò quá vậy con quỷ này bao nhiêu máu mà cho bò quá vậy dạng cách xã hội đi mấy đứa đừng có buông bé như vậy chứ bé cạp hết bây giờ bé cắn hết bây giờ đó bé, bé sẽ dùng cái cái cái cây đâm cái đinh ba này chỉ mục đích các người đâm đích các người nè cái bọn gà này cái con mấy, mấy con mèo này bây giờ không có ai da ai da ai da ai da ai đừng có heo sát như vậy đi ra đi ra đừng có heo sát như vậy đi ra đi ra đi đấy chị biết chẳng biết làm điều gì ngoài việc chạy đó rồi có quỷ gì nó vậy chuột hả nó no, không đừng mà bé sợ chuột đừng có đi ra đi ra Cái con chuột này đi ra đây Đi ra Đó, đó Mất máu từ từ mà chết đi mấy con chuột này No Chuột chạy nhanh quá À Nay em không xem chim của anh được rồi tại bận nguyên ngày luôn em vô chào anh rồi sủi tiếp. Bye bye ca cha nha. Ám từ lớp qua đây. Oh, trời ơi. Cặp chuột mà chuột chạy chanh đấy chứ. Vừa đông vừa nhanh nữa. Oh my god. Bé đổi nhân vật thôi. Bé chọn Emilia. Emilia chúng ta phần trăm risk cao và cả máu cũng máu cũng trâu bò nữa cái trồng Anlet đi chúng ta có vũ khí là súng mọi người ạ à. coi bắn súng nhá Được rồi Ở kìa ok kìa Bắn bắn đi bắn đi uhm. cái này cái gì đây lúc thai bắn ra cái um, cái đuôi à Gây mục tiêu ngẫu nhiên ờ à, ok gió trời ơi mạnh quá làm sao sao mà đỡ được sao mà đỡ được mạnh vãi rồi ờ à. dạ yeah. Trời ơi Liên hết bản đồ luôn à, BL book là ừ, Tài luôn đi Đó Biết có sắp phép rồi nè Mấy con Mấy con skeleton này chỉ là con mũi Skeleton này chỉ là mũi rồi ta sẽ dùng chiến học hit and run đây rồi không có bé có đồ ăn ở đây rồi bé có đồ ăn ở đây rồi đấy đồ ăn của bé nè đồ ăn của bé nè quá trời đồ ăn luôn lụm hơi lụm hơi lụm hơi tăng cái tăng cái gì đây à, lóc nhận một cái con lóc à, bạn đồng hành bụng chó bạn đồng hành về nó sẽ tấn công mục, mục, mục tiêu ngẫu nhiên và gây ra 100 phần trăm sát thương chuẩn đó chúng ta có chó rồi có bé có bé có bé ừ. ôi cái gì đấy ừ di chuyển lên trên di chuyển lên trên ừ. à, energy green là cái uống năng lượng cải thiện ra 10% tốc độ và H là 10% và tốc độ là 30% Ok Bắt luôn Bé quá mạnh luôn rồi trời ơi trời ơi trời ơi mũi mấy con này con mũi này mũi mấy con mấy con này là mũi mũi lê hết đi hết bé không có sợ cái gì đó bé đi hết fbs fbs vũ khí này nó sẽ cải thiện ra gây một phần trăm sát thương thêm uhm, tất cả vũ khí sẽ gây 20% sát thương thêm đó phải như vậy chứ Ôi nhiều đồ ăn quá ngon quá ngon quá ngon quá à, ngon quá mắt thám tử cải thiện cái sát cái sát thương um, chí mạng nha yeah. đó làm sao mà có thể sống sót được với bé Ê, chạy nên mạnh hơn bé sẽ trâu bò hơn boss bé cũng chơi luôn à con boss này không phải khói khói nhai quá nha Ờ, bi bicho một cái lưỡi rìu uhm, ok rưỡi rìu giá ai giá hơi đau uhm. yeah giết được boss rồi bé giết được boss rồi upper ship uhm. Hololion mở chúng ta có được một cái vũ cái súng mới ừ. đó bây giờ em bạn nó mạnh hơn rồi bạn đi giết được boss điều mà Gura không làm được bởi vì bé là Amelia những gì mà Gura không làm được thì Amelia sẽ làm hỏi yên nghĩ đi Cậu ra, tớ sẽ đảm nhiệm cái trọng trách của cậu. Tớ sẽ hai cậu tiêu diệt cái lũ này. Nhá. Dạ. Các người không biết là các người đang đối đầu với ai đâu. Hay tăng cái chí mạng lên 3% hoặc là chúng ta sẽ có thêm cái quỷ gì đây đây Relic card nữa tại này đi ừ. không biết đó cái gì như một hẻ gì đấy à. hình như là hẻ kiếm tiền ấy. à bây giờ ôi đồ ăn đã tới đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi chạy đi thôi chạy đi thôi đồ ăn đã tới rồi À, à, à, a à, ngon quá à, ngon quá um, một cái BE bút level 2 hả hay là mình xài Biki Biki tăng ra 10 15 máu 15 máu tối đa và nhận thêm sát thương Ồ, oh, cải hiện ra cái master cái nhiệt độ hay gì đây Có không đi, mệt quá Ôi là trời Mạnh dữ vậy sao bé cầm thấy bé quá mạnh rồi bé không còn đứng chỗ nữa bé sẽ đi kiếm tiền sao mà cải cản bước được không nào cản bước được Megamin đâu nào con boss hả ôi da boss xuất hiện nó kịp lúc Bé sẽ giết boss Bé sẽ giết boss boss phải chết Ừ, đông quá vậy Thôi Cho bé đi ra khỏi đây đi Giết boss nhưng mà bé cần phải ờ, sống Bé cần phải sống để giết boss Dạ con gà này con gà này đó đấy chết đi ờ à, piston lấy bên hai lấy mình sẽ chọn cái bia bút này để dòng phép sắp phép của mình nó hiệu quả hơn một tí đó đi đem mạnh hơn mà bất cứ quái vật nào nó chạm tới mình nó phải chết thôi đứng một chỗ thôi cũng chết nữa đứng một chỗ là nó chết hết nó chết hết nhưng mà con đầu lâu xương chéo này hơi trâu bò dạ cái gì vậy đừng con mèo này cũng có trâu bò không phải nào không phải nào qua được rồng này với chúng tôi này rồng à, ờ, đông quá vậy à ha bó tới rồi bó tới rồi bé sẽ giết boss có giết boss bây giờ bé sẽ tăng cái cái, cái dung nham mà xô dung nham đổ dung nham vào đất và nó sẽ cháy lên mục tiêu làm cho mục tiêu chậm lại đổ dung nham đi đổ dung nham à bé đi giết được boss rồi bé sẽ lấy đồ đây là một cái súng mới gây ra 25% sát thương yeah đâu à nhá trời ơi mấy này tao bò á, lâu tích chúng ta sẽ dùng lâu tiết để gây cho mục tiêu à, và làm cho nó nhảy phía sau phía sau layer ok ok ok nó giống như một cái boomerang ấy nha ừ. nó trời ơi sao mất máu nhiều vậy Bé không phải chết được, bé là vô địch Bé từng cái hamburger hồi máu, hamburger của bé ở đâu? Petro S Chúng ta sẽ tăng sát thương cho cái rìu ừ. Để chúng rìu của chúng ta cho bò hơn Bây giờ là one hit one kill nè Đấy, đừng có chết nữa, đừng có chết Đã đi đến tận đây rồi chúng ta không phải chết được nhớ là không phải phép đây rồi máu của bé đây nè một ngày trâu bò quá à, boss bây giờ ơi rồi tới rồi cản không kịp boss đi rồi phải giết boss thôi phải giết boss ừ. boss phải chết đi boss Tommy chưa chết boss à, USB là cái băng cái băng gạt để cải thiện máu thêm 10 và sau khi mà bị dính đen này nó sẽ hồi ra 10% máu cho mỗi 3 giây ờ, với 8% cuộc sát thương nhận được ờ, ok nè, boss của chúng tôi boss với chúng tôi này đứng đây ta đứng đứng đứng đối diện với boss lúc luôn nè boss nha trời ơi mấy này đừng có phá áp chứ boss đừng các người tránh ra tao giết boss coi tránh ra đừng có phá đám tao giết boss chứ boss quỷ boss này trao bò quá dính đen bao nhiêu lần như thế mà không chết chết đây à boss chết rồi kìa mà lấy đồ thôi cuối cùng Billy cũng đi mua đồ đập tiếp <laughs> à, chúng ta sẽ tăng cái Solava lên sát hương của Solava và chúng ta tăng sát thương của cái lâu tích lên ừ. và chúng ta sẽ mở cái ron boss này yeah sát phép chúng ta đang 30 phần trăm sát thương ừ. ngon lành cành đào da sao tại vì mất máu bé không phải mất máu được cái lũ này à dạ tại sao mấy con này nó trâu bò quá nó không chết nè chết đi nè đồ ăn đồ ăn đồ ăn ở đây đồ ăn ở đây và ở kia u u no đây rồi Lotus Biki Biki à, chúng ta sẽ tăng sắc hương cho cái ấy, chúng ta sẽ nâng cấp cái Biki Biki này lên để chúng ta trâu bò hơn giá vừa mạnh vừa trâu bò sát thương như vậy là đủ để chuẩn để mà giết bất khắc ngoài rồi tăng sát thương em đâu chúng ta cần phải tăng máu lên để chúng ta trâu bò hơn Cái con đầu lâu xương chéo này nó à nhé trời ơi cái gì vậy? Không có được đâu, bé cần phải ăn hamburger, hamburger kia rồi. Hamburger của bé. Hamburger của bé. Hmm. Mấy con mấy con quỷ này, cái xấu này khó chết vậy à boss đi rồi bé rất thích boss phải giết boss thôi boss chết đi bây giờ mình sẽ nâng cấp cái à, body pillow này thì cái video pillow này nó sẽ có là một cái khiên à một cái khiên hả mỗi 15 giây thì cái khiên nó sẽ refresh ok có khiên là được rồi trời ơi boss ơi rồi boss với chúng tôi boss này boss với chúng tôi này boss với chúng tôi thì đi đâu được cứ heo đuổi như thế chứ ôi mấy con bọn âm binh này không bé có khiên rồi bé không bởi vì mất máu đâu rồi ờ, bé mất máu rồi nè bé mất khiên rồi à bé khiên mới rồi nè mấy con này tránh ra cho tôi giết bớt coi mấy con quỷ bên này tránh ra tránh ra tránh ra đi tránh ra con sống không kịp tránh ra bọn này này âm binh à áo món này cho bò quá à cái đầu lâu xương chéo này mày có thể nào mà bỏ cái cái, cái gậy dài dài dài và tô và dài ra không vậy Tôi rất là ghét mấy thứ to vừa to vừa dài ấy Ui boss đã chết rồi Bé sẽ mở đồ Anh nói âm binh nhiều vậy Linh biết Ly luôn Ly buồn À chúng ta cải hiện cái logic nè Đúng mình sẽ nâng cấp cái energy à, green này nó sẽ cải thiện cái um, tốc độ của mình lên 40 phần trăm ok và chúng ta sẽ nâng cấp thêm một cái nó là bit up range chúng ta sẽ tăng phạm vi lên nhưng mà bé cần hamburger bé cần hamburger để sống sót bé rất cần hamburger đây rồi hamburger nè vừa mới nhắc là có luôn trời ơi với con quỷ này bà là ma bị âm bên về địa ngục đi tất cả người về địa ngục đi xuống địa ngục và chết đi Tại sao các người lại lên dương gian hả các người lên về đúng vị trí của các ngươi đi vị trí của các ngươi là ở dưới địa ngục chứ không phải ở đây còn bọn cá sấu này nữa đi về biển đi đi về ôi cá sấu không sống trên biển quên cá sấu này nữa cái gì quái dạ con con quỷ sóc trồn này sóc mèo này ê ê ê ê laser rồi bé này sợ quá cơ nhưng mà laser nó chỉ bắn được phía bắn được bắn ngang đúng không nó bắn nó đâu có bắn dọc được đâu ừ sẽ tấn công nó phía dưới này này sóc trồn của chúng tôi cái gì ạ u dăm ban cá sấu dầm bàn cá sấu ở giá ở giá ở giá dầm bàn cá sấu sóc trồn chết đi sóc trồn tao phải giết mày dạ yeah, chúng ta sẽ tăng sát thương cho cái à, fps này tất cả vũ khí sẽ tăng lên 4% đêm 40% sát thương cá sống ở biển con này là cá sấu cá sấu không sống dưới biển nhưng mà tại sao bọn này nó lại không nó lại lên bờ nó sống quá cá sấu mặc đồ lại không mua rồi cá sấu không được phép mặc đồ này các ngươi không phải nằm sánh được với cái mặt mặc đồ đâu đơn mất giáp của bé bé mất khiên rồi các bạn quái này không cho bé giết boss nữa ôi da trời ơi laser bé chị khởi tấn công con boss này phía dưới có mấy con chuột này không vung ra để bị giết bởi chuột bé không bị giết được bé không ai để bị giết được Cái con chuột này cũng cho bò quá nhưng mà qua cái gì vậy ấy ấy ấy ấy ấy ấy con quái vật có chết rồi hả da yeah, tuyệt vời trời ơi quá giật chết rồi chúng ta phải lấy đồ thôi uhm mắt thám tử thể hiện chí mạng cái này đông quá hả à. sao sẽ biết lấy đồ được tăng xúc tua lên ừ à, cái này không phải xúc tua cái này là cái cái cái cái bắn cái đuôi ra mình có đuôi hết ra rồi bé phải tiếp cận được Reddit card à, chúng ta sẽ tăng cái Reddit card lên dạ à. và chúng ta mở đồ ơi cái này cái gì đây Uber slip Level 2 yeah dạ. đừng đừng mấy anh chuột ơi mấy anh chuột đừng có giết bé như vậy Bé không muốn bị giết Làm ơn please Lẽ bên 3 chúng ta sẽ cải thiện cái Uber Shift này Để hồi máu Để hồi máu Bé muốn hồi máu Bé không phải chết được Mấy con chuột này không hay cho bé Bé ghét nhất là chuột ừ. Máu kia rồi Đây rồi, thời tới cản không kịp Nó con dùng di chuyển nhanh quá, mình phải chạy để thoát khỏi đám chuột này Không thể nào mà đứng lại được Cái quỷ gì ở đây Cái quỷ gì vậy Con này có gì vậy, đồng hồ hả Đồng hồ của tấn công bé hả, trời ơi cái Bé khổ quá vậy mấy con chuột heo đội bé chết rồi bé phải đứng lại chiến đấu bé đứng lại chiến đấu thôi trời ơi bé là hiện tại là nó đánh võng thế nào không nào mấy con quái vật đồng hồ này dạ bé không mất mất kiên được mấy con này cho bò quá vậy Thế là sao chịu hô được mấy con đem nó không đủ để giết mấy con đồng hồ này là phải chạy tiếp rồi bật chuột này không hai cho bé quá nhiều quái ở đây quá nhiều quái ở đây không Không Đồng hồ sao chạy nhanh hơn bé được Thì rồi, có bình máu, bình máu, bình máu Quá, ơi boss đồng hồ Có đồng hồ để cho bò còn có boss nữa hả Giết boss luôn, sợ gì cử Giết boss luôn, sợ gì cử Giết boss luôn, sợ gì cử Ở nhà đông quá vậy boss của chúng tôi này chúng ta sẽ tăng thêm sát thương của cái cái cái xúc tu cái đuôi dạ dạ yeah. dạ yeah. bắn bắn bắn, bắn bắn bắn đây bắn đi bắn ôi bó đồng hồ mẹ mấy đồng hồ để cản đường bé chết đi ý trời ơi đồ ngon quá đồ ngon quá hấp hấp hấp hấp à ngon quá hấp hấp hấp ơi bé đứng một chỗ bé ăn đồ thôi cái con chuột bây giờ là phù du với bé rồi đó bé đứng một chỗ bé giết thôi đi đâu nhiều đâu cái con chuột nó là phù du với bé thôi bé bắn nè à. bé bắn bắn bé hình như bé đã xài kêu bé xài kêu để giết con này bé phải xài kêu cái gì nữa vậy đầu lâu xương chéo mày mặc đồ còn còn quấn quấn khăn lên trên à, đầu nữa quấn băng trên đầu nữa u mày đó cải thiện cái tốc độ đến à, cái delay à, mà sẽ giảm mình sẽ cải thiện cái cái cái cái cái con đâu rồi cái thời gian chờ tấn công á hả ok dù khí sẽ không còn con đâu nữa ừ. nó lại hợp lý gì đây rồng mặc đồ và cầm rìu con này bài vẽ quá à tâm binh mặc đồ nữa âm binh thì đừng có mặc đồ cởi đồ ra mà đánh cởi đồ ra mà đánh nhau nè Piston shot lấy bình 4 Lotus lấy bình bốn, à, Chúng ta sẽ chọn trích được Reddit Card Reddit Card Yeah dạ. Reddit Card Chết nè Chết đi nè cái gì phía dưới à âm binh cầm khiên âm binh cầm khiên thì cũng chết thôi à con mấy con quỷ này trâu bò hơn mấy con đầu rồi mình sẽ đứng ở đây mà không làm gì cả à không có làm chứ cái gì thử ừ, tài nó đánh giọng của bé hả ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ây da Cái con rồng này Heo đục quỷ này Đây rồi Qua đây đi, bé bé rồng Mày chết với dung nham của ta Chết đi Con bữa nó đông quá chết đi cái gì mà hai boss xuất hiện cùng lúc không một boss thôi một boss thôi có nghe không ạ à? một boss thôi một boss thôi một trời ơi hai boss đi chung với nhau luôn mấy người tình cảm quá ha mấy người tình cảm quá hang bé lấy đồ bé không cần bánh boss nữa bé lấy đồ thôi không cần bánh boss nữa bé có cái đồ đây nè đấy. này là đồ gì đây? Uhm, một cái body pillow nó sẽ tăng cái cái khiên lên cái hiện cái khiên của chúng ta để chặn được 20 đêm à giá dạ. yeah. rồi bắt rồi dữ trời ơi đầu lâu xương chéo này đầu đồ xương chéo này boss mặc đồ cũng chỉ là đồ bỏ đó với bác thôi. đây rồi đồ ăn đây rồi hấp thôi hấp thôi hấp bác phải hấp đồ ăn bé gần đề bé bé gần thêm điểm rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng cái um, nãy là tăng cái uh, à, BTOS nó sẽ cải thiện đem lên 33 phần trăm và cái kích thước của cái đem nó sẽ lên uh, tăng thêm tăng thêm cái đe cái này kích thước phạm vi gây đem nó sẽ tăng lên giá yeah. trời ơi đồ ăn nhiều quá bé có mãi cưỡng được cái sự cái sự dễ thương này trời ơi nhiều nhiều đồ ăn quá ạ à. cái quỷ gì vậy trời ơi con gì đây trái trái táo à mà cái gì đây trời ơi cả mấy con cú mèo nữa má ơi trái cây tấn công tôi tại sao những thứ dùng để ăn mà lại tấn công mình vậy này nè giá tiền của trái cây u là trời cái gì vậy à mấy anh đồng hồ thân mến em người sẽ hát khỏi đây goodbye mấy anh đứng một chỗ và tấn công thôi không đi đâu nhiều không đi đâu nhiều boss là phù du boss là phù du boss là phù du giết boss giết boss Trời mấy con boss cha bò quá Đánh vào không chết luôn Giá dạ. Đau nha bạn dạ dạ dạ dạ đau đau đau đau đau bot bot trời ơi trời ơi cái gì vậy bé không phải chết xà lơ đây được à đây rồi bé có máu ấy nè bé còn phải vòng lại để lấy máu mấy con này đông quá ôi một con boss đã chết rồi nè một con boss đã chết rồi mọi người ơi, trời ơi Không Cái như vậy bé con mới chết dưới đây được Đây đây đây boss boss boss Đồ đồ đồ đồ đồ đồ Đồ Yeah, em có bơ xếp tăng lên 4 Ừ đồ ăn đồ ăn đồ ăn rồi tiếp tới chúng ta sẽ tăng thêm cái energy này nè sẽ cải thiện cái tốc độ của bé lên ừ. mặc dù tốc độ bé vẫn không thấy cải thiện đi mấy nhưng mà ok không sao hết trời ơi một cái rương lớn chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên ừ. tăng thêm cái biki biki nâng cấp lên level 3 dạ máu của bé bây giờ là 90 rồi Trời mấy con mèo này sao nó chết được Không ai chết là mấy con mèo luôn á Quá trời bò. Đây rồi Boss trái cây Boss trái cây Boss trái cây Tôi tưởng là mấy người không có boss chứ Hay vậy mấy người có à có quá nhiều cú mèo rồi ờ, mấy con cú mèo này đếm cho bò quá vậy đếm đủ sát thương mà nó vẫn chưa bị chưa bị đai à mong sao bé này để giết boss đó là boss layer nào Ui da Ui da sao mạnh vậy Ui da Trời ơi Chết đi con boss Chết đi Cái gì đây Cái này cái gì đây Bánh mì hả à? Chó mấy con chó trời ơi gặp mấy con chó nữa không được đâu đừng cắn bé chó ngoan chó ngoan không cắn đường nha chó ngoan không cắn đường đừng giết bé đừng cắn bé đừng cản đường bé đi cái biết là cản đường bé sao nhận được hậu quả gì không hả nó cản đường bé quá là đông quá nhỉ ù máu kìa bé còn lấy máu con boss nó vẫn chưa chết à. boss châu mồ thế nhỉ Trời ơi Trời ơi Tự cho bò gấp đôi ở đây Nó không bánh mì nữa mấy con chó khi nào mới chết vậy Tại sao nó không chết u là trời đồng hồ nữa đồng hồ đồng hồ diệt trời ơi bó nó chết chưa vậy sao nó quái càng ngàn đông càng bự á vậy oh my god bó bự quá à quái bự quá à thôi đừng có bự như vậy đừng, đừng có bự như vậy chứ đừng bé hết bé hết những cái thứ mà nhỏ siêu dễ thương thôi bé không hết những cái bự đâu này này bây giờ làm sao kéo để có điểm kinh nghiệm đây thì ơi auto auto nè trời ơi mỏ chết đi sao mày đang sống dai quá vậy đừng có nói mày là bớt cuối nha không mày không phải là boss cuối được cái thứ như mày không phải là bớt cuối được mày chỉ là một con trái cây biết đi thôi Yeah mày chết rồi Sao còn có em cô đơn quá Ồ oh, Xu của mình đã tăng lên Giờ chúng ta sẽ tăng cái Cái tắt up lên sẽ cải hiện tất cả sức cương lên sức mạnh lên 8% à, trăm ừ. wow boss cuối đây hả trời ơi ao gì đây nó phải boss đâu boss hả boss thì cả trời no cái gì đây tại sao boss là kêu boss này cute như thế này đừng chị ơi đừng làm như vậy cái gì mấy con heo con này là con heo hả ồ mày có đừng chị ơi đừng có làm như vậy đừng nhảy như vậy lâu ly rồi để yêu hương không được nhảy không được nhảy dừng lại nha chị có bài heo xinh quá à. cho em nhận nuôi bài con đi nhé chị yêu thì cho em nhận nuôi vài con đi nào nào nào nào đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng nên làm cái gì đây chị có biết là chị gây tổn thương cho em không hả em yêu chị đừng giết em đừng giết em đừng đừng cứ giết em đừng em yêu chị no em yêu chị đừng giết em cái con heo này tránh ra thôi tạo lông hết bây giờ luộc nước sôi hết bây giờ tôi muốn lên dĩa không ạ à? mà đi bằng hai chân người ta thấy không thấy không ổn rồi đó trời ơi heo ơi là heo help me help me help nè ô ô ô ô ô ô ô ô nè chị ơi đừng heo đuổi em như vậy em chưa có bằng lái máy bay đơn em không có bằng lái máy bay đâu đừng heo đuổi em đừng chơi chị đừng có dập từ chân chị đừng có dập từ trên xuống như vậy không được đâu chị kia mấy con heo chị đi ra đi rồi em với chị sẽ cùng nhau solo chúng ta phải hẹn hò với nhau chị đừng có giết em em biết là chị yêu em nhưng mà con em không hết bạo lực như vậy đâu nhẹ nhàng với em thôi đừng đừng có bạo lực như vậy Ê, không hết sự một sự bạo lực như nào ở đây là hết em à, chỉ hết nhẹ nhàng thôi chị ạ à. mà chị đóng tiêu rồi chị ơi chị chị bỏ em đi rồi à chị đai rồi à ôi sao chị đai đai sớm ấy à chị chưa đai luôn à trời ơi chị đi chậm quá đấy đi nhanh lên nhanh với chứ vội vàng lên với chứ chị ơi chị mùa xuân đã về rồi á dạ, chị ơi đừng rồi chị mạnh mẽ quá à em có sự mạnh mẽ của chị chị vừa dễ thương vừa mạnh mẽ nhưng mà em không có bằng không có bằng lái máy bay chị ạ lúc đấy là em phải thông báo với chị điều này là em không thể nào yêu chị vì em không có bằng lái máy bay đừng chị đừng như thế chứ chị là mạnh chị chị là mạnh nhưng mà em nó đau lòng chị biết không theo em như vậy chị nên đi đập đá cùng với kênh chat em đi <laughs> nạp đá cùng với Vinh đi thì không nên à, đi theo đuổi em như vậy nạp đá chị ạ à. chị không nạp đá thì em nạp chị đấy hay bị đập em thì chị đi đập đá đi chị ơi đập đá sẽ tốt cho sức khỏe của chị mà đừng có đập em chị mà cứ làm như thế nữa là em sẽ đập chị đấy em sẽ đập chị thật đấy em ước gì mình có thể chết chấm dứt cái cái cuộc sống này cuộc sống khốn khổ này của em em ước gì em có thể chết nhưng tại vì sứ mạng mà gu ra cho cho em nhiệm vụ mà gu ra cho cho em là em phải giết tất cả những thứ ở đây vì gu ra mà em phải chống lại cả thế giới tại vì thế giới này tàn khốc với gu ra quá nó có chục bẩn hiểu đã giết gu ra rồi phải trả thù phải báo thù kể cả chị và những con heo này tất cả đều phải chết chị ạ à, chị có thể đi nhanh hơn một tí để em phải chim những dung nhan của chị được không chị đi chậm quá em không có nhìn thấy mặt chị được mặc dù là chị xinh đẹp nhưng mà chị bạo lực quá à. đừng có đi theo em nữa và kêu mấy con heo của chị đi chỗ khác chơi đi em không có hết heo nghe không thích heo giờ bày heo chạy đi bắt chơi đi chị lại cái bầy heo chị qua đây làm cái ý gì hả thì có đưa những anh chàng đẹp trai qua đây cho em mà Thế trai đẹp thôi, em không thích heo đâu Hãy đưa trai đẹp cho em đi là bơ bly, bly. quái như đuôi gì làm là quái gì vậy là cái quái gì đấy lại mấy con chuột này nữa mà cái quái gì đang diễn ra ở đây tại sao rất là nhiều quái ra vậy rồng mặc đồ và chim mặc đồ luôn cái cái quái gì cái mặc đồ hết vậy không một đống nồi hập cẩm ở đây này tôi mới ra khỏi đây lại con hãy isekai tôi đi isekai tôi đi isekai tôi đi tôi muốn chuyển sinh tôi muốn chuyển sinh làm ơn nhưng không phải chuyển sinh theo kiểu này tôi là một cô gái xinh đẹp dễ thương tôi không muốn chết ở chỗ này đâu làm ơn please có ma cỏ ở đây nữa và bọn chúng đều trâu bò hơn rất là nhiều lần tất cả kẻ hụ của ta đã mặt ở đây rồi nhưng mà chị ơi em chỉ muốn em chỉ muốn chị thôi không muốn mấy con quỷ này đâu Hãy đưa chúng nó ra khỏi đây và em với chị sẽ cùng nhau solo. Chúng ta sẽ có một ờ, ngày rất là nồng cháy bên nhau. Thì ạ. À, chị biết là mái tóc vàng của chị làm cho em cảm thấy nó rất là um, rối rối không chị ơi? Nhưng mà em sẽ không bối rối được nữa nhưng mà có mấy con quái này đây. đồ oh my god cả cả heo này khi mà nó bự con lên nó nhìn nó nhìn mặt đẻo quá nha quá là gian mấy con chuột không còn đi chậm không còn đi nhanh như vậy nữa à. chị ơi chị phải chết đi chứ thứ mà em thứ mà em ờ, mong muốn nhất là cái chết của chị chứ còn chị chết đi và sự đau khổ này sẽ chấm dứt mãi mãi thế giới sẽ được hòa bình thế giới này sẽ tốt hơn nếu không có chị chị có biết sự hiện diện của chị ở trong thế giới này sự đau khổ của em không ạ chị đi đi nãy giờ em không được thêm mười điểm kinh nghiệm nào cả em không có nhận được con nào cả em không nhận được điểm kinh nghiệm em coi hãy mạnh hơn được nữa mặc dù em phải nâng cấp thêm nhưng mà em không thể nào có điểm nâng cấp vì à, mấy cái hàng của chị làm khổ em quá à. Hãy chết đi chị ơi Chị đừng heo đuổi em nữa Kiếm mấy con heo đội nón của chị đi bắt chơi đi Trời đâu có nắng đâu mà đội nón Lại mấy anh lại mấy anh đẹp trai ờ, đầu lâu xuyên chéo rồi nữa Em kêu chị là vui cho em trai đẹp Giao đẹp giao những em trai đẹp trai cho em chứ chị em đó kêu chị giao mấy con heo mà đâu vậy là da ma cỏ và chuột và rồng nữa đừng mà em chỉ hết trai đẹp thôi làm ơn em hết mấy con quái vật này đâu có lẽ đến lúc em phải giết chị rồi lúc chị phải chết rồi chị ạ à. tại sao những lũ quái này càng bự con vậy không em chỉ là một cô bé nhỏ xíu thôi đừng để giết em như thế chứ em không phải là loli đâu chị ạ à. nếu mà em nếu mà chị heo đuổi em chỉ vì em là loli thì không em không phải là loli không em không phải là loli đâu chị chính là loli đấy em không phải đồng loại với chị đâu em không bao giờ là đồng loại với chị chị biết điều đó chứ chị kia mấy con rồng tránh xa em ra đi con chuột thì nữa hình như là có cái gì đó bên kia em phải đi qua bên đây em phải đu, đi lùi về quá khứ em sẽ không đi tới tương lai đâu em sẽ đi về quá khứ chị về đồng bọn của chị đi đi đi ra khỏi cuộc đời của em đi cuộc đời của em quá đau khổ rồi em cứ đi mãi đi mãi như vậy mà không biết được em sẽ đi về đâu đi về đâu về đâu em ơi em đã sai hay làm lại từ đầu không không em không không phải sai được cái người sai là chị không phải là em cũng mà chị đã mất tiêu rồi chị ơi chị ơi chị chị chết rồi à em hạnh phúc quá chị đã chết rồi em hạnh phúc quá chị ơi tuyệt vời mặt trời dính mẹ chị Cuối cùng mày vậy để hy sinh Tôi sẽ chấm dứt cái cuộc sống đau khổ này ở đây Dính biệt chị gái Loli, em phải đi đây Sẽ đi về quá khứ Đi tìm kiếm sinh mệnh của em Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của em Cuộc sống này quá đau khổ đối với em rồi Con rồng này hung dữ quá à Khải nhìn ta bằng ánh mắt chiều mến được không vậy? ta dễ thương mà Coi là đối xử với một cô bé dễ thương như thế này được Không <clears throat> Tụi bay cái biết thế nào phép tắc không hả con heo này Cái con lợn này đi đi bắt chơi Các ngươi có biết cái nào là heo đuổi một cô gái không hả? Đừng, đừng có heo đuổi heo kiểu này không nên đâu sắp hàng đi, xếp hàng lần lượt từng đứa một Đừng có chen lớn xô đẩy Đừng có chen lớn xô đẩy, sắp hàng đi Từng người một thôi Chị sẽ tiếp từng người một thôi Nhá Nhá, chị sẽ tiếp từng người một thôi Chị không muốn tiếp hết đâu Làm ơn đi nào mấy đứa đừng có đừng có là cố gắng tỏ ra dễ thương như vậy chứ mấy đứa không có bao giờ dễ thương mà ta không dễ thương thì đừng cố tỏ ra là dễ thương đừng no tôi tính heo đuổi tới chừng nào vậy hả đó nào anh ta anh đòi lâu đừng đụng chạm vào đời em như thế đừng có bao vào em như vậy chứ đừng có bao vào đời nhau như thế cách xa 5 mét cách xa 5 mét đi nhưng không muốn bị dịch covid đâu tính xa ra vậy phân cách đi nên thực hiện giãn cách xã hội không nên bu đông như vậy đừng làm ơn đi no no no no probably no no happy không No. No, God, please, no, đừng. Mặc dù là mình sống dai như vậy nhưng mà cái sự đau khổ này nó vẫn kéo mình mãi mãi. Không mà. Không mà. Làm ơn đi chúng ta sắp về đích rồi à phát you phát you Người ly mà em có thể bỏ cả thế giới nhưng mà đá thì không bỏ được đã vậy sao tập đá mà không tập đá mà không bỏ được á bỏ đi bỏ đi mà à vì ly mà em bỏ cả thế giới vậy là không phải là bạn bè đúng không vậy là không phải là bạn bè đúng không trời ơi tôi biết mà hai người không phải là bạn bè mà chúng ta đã kiếm được 310.000 điểm và chúng ta nhận được 1.188 đô yeah và cái vũ khí mới là fan beam là cánh quạt anh bắn một cái ờ, tia laser một chùm tia laser từ cái microphone ok rất là hợp lý nha chúng ta phải mua một nhân vật mới bằng một cái gạch cái điểm này cái cái ba tiền này mua nào ừ. yeah, dạ, chúng ta nhận được Emilia Watson Brand Up Brand Up Emilia nâng cấp <laughs> Yeah, tuyệt vời Tuyệt vời quá Mua tiếp Chúng ta sẽ debut Ninomi răng up Yeah Tuyệt vời Ok Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái này lên nâng cấp cái hamburger này lên tỷ lệ cải thiện cái tỷ lệ mà rớt cái thực phẩm xuống là 40% cho mỗi level dạ yeah. còn 148 đô ta không mua được cái gì hết ừ. ok cảm ơn mọi người đã theo dõi cái stream của Saki nha và chúng ta sẽ dừng lại ở đây ngày mai thì chúng ta sẽ có một buổi stream với um, tựa game gọi là Ừ. à, ngày mai có thể là nó sẽ không có World Cup thì mọi người tại vì game đó chơi một mình rất là khó cho nên phải là chúng ta sẽ chơi tiếp tục là Holoku Holokyu Holokyu và chúng ta sẽ tiếp tục trải nghiệm cái um, trải nghiệm cái sự dễ thương này bây giờ mà mình muốn trải nghiệm thêm cái nhân vật uh, Emilia nâng cấp level 2 nó sẽ như thế nào ok bye bye mọi người và gặp lại mọi người ở stream lần sau nha bye bye anh like xong con ly vừa đi mua đồ ăn về bye bye mọi người nha